Xin chào toàn thể anh em Hôm nay đại lý cờ bài việc Duy Long sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm kính nhìn xuyên bài Đấy, phù hợp cho anh em nào đang đánh à, các môn bài lá như sâm, liêng, phỏng, ba cây Đấy. Binh 6 lá, binh à, Ấn Độ và binh 13 lá Anh em có thể là đánh được tất cả các loại môn chơi Khi anh em đeo kính len này vào Đây chính là cái kính nhìn xuyên bài anh em này Đấy. Được à, nhập trực tiếp tại bên Mỹ Đấy chất liệu nó là bằng lụa nha anh em nhé không phải là như những cái hàng kính thông thường Đấy. anh em khi đeo mắt thì là nó rất là êm mắt này hơn nữa là nó không bị bận mắt Đấy. như ngày xưa anh em chơi cái hàng kính hàn thì nó rất là dày khi anh em đeo vào mắt thì nó rất là cộm nhưng cái hàng này thì là bao anh em đến nhà mình kiểm tra trực tiếp Đấy. anh em đeo kính này vào thì là coi như đánh bài ngửa với làng luôn Đấy người ta bao nhiêu điểm hay người ta đang cầm bài con gì là mình biết hết con đấy Đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và cho anh em cùng test trực tiếp đây những cái bộ bài nhà mình hoàn toàn đóng nguyên đài nguyên kiện hết nhá. Đấy. Bài này là bài ba phong teo. Đấy. Nhà mình có đầy đủ các loại mẫu mã bài như bài tẩu thuốc, bài bên Trung Quốc, bài 2K. Đấy, ở ngoài miền Bắc mình chơi hay bài xanh 2K. Anh em trong Sài Gòn nhà mình cũng có bài 2K của trong Sài Gòn hết đầy đủ cho anh em anh em bên nước ngoài thì là có thể là đánh bài nhựa nhà mình có đầy đủ các mẫu của các nước đấy nhà mình có đầy đủ hết anh em nhé chơi cả bóc cơ luôn anh em bên nước ngoài thì cứ ờ, muốn đặt hàng thì liên hệ qua zalo hai số điện thoại của mình này rồi là mình sẽ đặt hàng và mình gửi hàng cho anh em anh em nào ở trong nước Việt Nam có yêu có nhu cầu thì alo đến số điện thoại của mình nhà mình có hai cơ sở Sài Gòn và Hà Nội Hà Nội thì bến xe Mỹ Đình bến xe Giáp Bát trong Sài Gòn thì bến xe miền Đông bến xe miền Tây anh em gần đâu thì anh em qua nhà mình sẽ à, test hàng trực tiếp cho anh em anh em đến hàng xem hàng đúng ok như trên video mình làm thì anh em lấy còn không thì anh em giao lưu Đấy. mình phải nói thẳng luôn cho anh em như thế còn anh em nào mà do điều kiện là không đi lại được hoặc quá xa xôi thì là mình sẽ gửi qua đường tàu xe đường bưu điện cho anh em nhận được hàng anh em thanh toán cho mình Đấy bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho anh em ở miền Bắc mình thì là miền Bắc miền Nam thì phổ thông cái hàng bài 2k này đấy và mình sẽ chia vài tiếng cho anh em đánh ờ, liêng nhá đánh liêng vài tiếng ở miền Bắc trong ờ, Sài Gòn thì đánh liêng ờ, ba lá đấy đánh phù hợp cho các loại các trò chơi đây mình sẽ chia tụ 4 nhà và mình sẽ đọc điểm đọc từng con đọc từng chất đọc từng vị cho anh em Đấy. mình sẽ chia tụ bốn nhà này đây con phong teo mình bỏ này anh em nhìn này con phong teo này đây là con phong teo nhá con phong teo mình bỏ này đấy anh em nhìn đấy mình sẽ chia tụ bốn nhà cho anh em rồi bài mình uh, điểm bài mình mình biết bài này bé điểm thì mình không không đánh nữa rồi bài này uh, ờ, 9 điểm này còn bài này bài này 3 điểm bài này 2 điểm này bài này ờ, uh, 6 điểm Đấy. bài mình này 10 át và 2 này 10 át và 2 này Đấy, anh em nhìn trên tay tôi chuẩn chỉ không thể sai được nhá rồi bên này là 9 GG này 9 GG này anh em này Đấy. rồi bên này thì là 75 Q này có hai điểm thôi hai điểm thôi anh em này 75 quy này rồi bài này 88k này Đấy. như anh em xem ở trên uh, tay tôi đây đây là cầm bài kính anh em là chơi bài thửa bài dấu rồi thì là sẽ biết đây không phải là bài dấu nó không phải là bài thửa Đấy, mà nó là bài kính kính nhìn xuyên luôn anh em xem uh, tôi test một hai ván nữa rồi tôi sẽ cho anh em cùng trải nghiệm luôn cái uh, kính nhìn xuất bài như nào anh em nghe nói đến kính hàng nhìn xuyên bài thì xem cái video này của tôi thì là tận mắt chứng kiến những cái hàng cao cấp nhất bây giờ rồi mình sẽ chia tụ ba nhà đi là bớt cái ờ, video này để cho anh em ờ, đỡ mất thời gian rồi bài mình ờ, hai điểm này anh em này 57 và K 57K này Đấy, không thể sai được nhá nhà này liêng luôn 234 anh em đánh liêng thì riêng gặp nhà này chạy luôn 234 này Đấy, liêng luôn anh em này rồi con bài này bài này 4 điểm di át và ba Đấy, không thể sai được nhá bây tôi sẽ cho anh em à, cùng trải nghiệm luôn cái à, kính nhìn xuất bài như nào tôi chia ra con nào để anh em có thể nhìn thấy luôn con đấy luôn đấy. như anh em đây nhìn đây đây là con bảy đây là con bảy nhá anh em nhìn này đây là con bảy bích này không có dấu giếc gì bên ở ngoài là bảy bích này đấy không thể sai được nhá rồi đây là năm con năm tép này anh em nhìn này con năm tép đấy đấy nét luôn đấy có hai gạch à, trên đầu và cuối là con năm tép chất tép này rồi vẫn là con bốn tép anh em nhìn này rất là nét luôn này bốn tép này rồi đây vẫn là con phòng tèo này anh em này đấy vứt nhá đây là con à, quy tép này đấy mình sẽ cháo trộn đều lên đấy đây là con chín này hình dấu khóa con chín này chín bích này đấy, không thể sai được cháo vài tiếng nữa cho anh em vẫn là con bún tép này rồi con ca rô là con ca cơ anh em này nhìn hai đầu nó có dấu gạch dấu của nó này ký hiệu chất này đấy con ca cơ đấy năm bích này đấy. vừa rồi anh em à, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em kính nhìn xuyên bài là như nào thì anh em xem video rồi thì anh em nhìn được hết đấy nó không phải là cái bí mật nữa đấy anh em nào thua tha thì alo lên số 0965 446 555 và 0945 416789 nhà mình giao hàng trên toàn quốc đấy ngoài ra nhà mình có đầy đủ các loại dụng cụ cờ bạc bịp ví dụ như là sóc đĩa bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp và hack à, game ở trên điện thoại hack dây trên điện thoại anh em nào thua tha và muốn mình tư vấn cái hàng gì đấy nhà mình tư vấn 24 trên 24 anh em nhấc máy và alo hai số điện thoại này là sẽ lấy lại được những cái gì anh em đã mất rồi xin chào anh em